trước các bạn có ờ, hỏi về là cách trồng đoàn cây đoàn trồng cà chua nhé hôm nay mình xin quay ừ, toàn cảnh đoàn cà chua trên sân thượng nhé đấy các bạn thấy chưa nếu mà đứng bên trên nhìn xuống như này thứ nhất là khi mình trồng nhé cái dàn mình không nên làm cả, quá cao đấy tuyệt đối là không được không để đấy các bạn nhìn thấy không nếu như mà cái dàn mà nó cao quá cao thì cái khi mà cái ngọn nó vắt lên ấy, thì là cái gốc nó sẽ rất là yếu vì thế là đừng có nghĩ là dàn nó cao thì là cái cái quả nó sẽ nở không mình phải để cho cái gốc nó trùng xuống các bạn nhìn tư thế của cái gốc này Đấy, nhìn cái tư thế gốc Đấy, khi mình mới trồng nhé mình trồng rất là ít đất cho rất ít đất sau đấy là cứ mỗi hàng tuần mình vun thêm đất lên tại vì khi trong quá trình mình tưới nó không như rau ở trên ở dưới đất mình trồng đây khi mình tưới nó sẽ bị dã ừ, đất ra và nó trơ cái gốc ra vì thế cho nên là gì mình chỉ trồng ít đâu sau đấy là mình cứ phun, phun dần phun dần và cà chua của mình là hoàn toàn trồng bằng phân hữu cơ hết tức là phân phân chuồng gà nhà mình, mình nuôi đấy đấy các bạn thấy chưa khi các bạn nhìn cái màu quả chín nhé xen lẫn với màu quả xanh này mình không hề hái lá nếu nếu mà để ý tinh một chút nhé các bạn sẽ thấy này nó còn rất là nhiều cái lá đấy khi mà cái quả chín thế này còn rất nhiều những cái lá úa đây là mình mình để sát với chỗ các bạn thì có sát lá các bạn đừng nghĩ là khi mình trồng cái chôn mình cứ hái hết những cái lá đi để nó nó lộ cái quả à, ra thì giàn nó sẽ đẹp không đừng nghĩ thế vì mình cũng đã trồng năm nay là năm thứ hai rồi nếu khi mà mình trồng ấy mà mình hái hết cái lá đi thì cái cây cà chua ấy nó sẽ rất là nhanh tàn và cái quả của nó khi mà chín cái quả nó sẽ không đẹp đấy các bạn thấy không đây là mình chụp xa nhé thì chứ còn cái giống này chua này nó rất là là quả nó rất là là, là tròn và ăn rất là ngọt luôn đấy. đấy các bạn thấy không nhìn nhá những cái quả nó xanh chín là bên cạnh đó nhé là có những cái quả đấy cái màu khi cái màu cà chua nó còn non ở đây là những cái quả cạnh bên quả các bạn các bạn nhìn thấy không? Đấy, rất tiếc là nó nó nó trời nó nó hơi bị tối là một cái thứ hai nữa là mình, mình quay là dưới gầm thành ra là cái dàn các bạn nhìn qua cái, cái lá này không được rõ lắm nhưng mà thực ra là cái lá cà chua nó vẫn còn đấy các bạn nhìn thấy không đấy, nhìn thấy không đấy những cái lá nó vẫn còn non này vẫn còn hoa này đấy đừng có cắt nhá đừng có cắt vội đi nếu mà cắt để cho nó lộ cái quả cho nó đẹp phải mình chỉ cắt như tất cả những cái cành mà đây là mình hái từ đợt trước tại vì cái già này là mình thu hoạch bây giờ là thu hoạch từ ngay đầu mùa rồi từ lâu rồi chứ không phải bây giờ mình mới thu hoạch đấy thì thế nên là các bạn lưu ý là đừng đừng hái vội cái lá sớm cứ để cạnh đó để cạnh đó khi nào cái lá mà nó nó héo rồi nó không qua hợp ánh sáng đấy mình mới hái thì quả nó mới chín nó mới nhiều bột mà sẽ ít hạt hơn còn nếu mà các bạn mà cứ vội vội vàng vàng tỉa cái lá đi thì lúc đấy cái cái quả cà chua nó chín đấy mình cảm tưởng như là cái màu chín của nó nó chín chín ép nó sẽ không đẹp đấy các bạn đấy tại sao mà dàn cái chua của mình để đến nó chín như này mà lực cái cuống nó vẫn còn rất là khỏe đấy và nếu như mà muốn để cho cà chua mà mình bảo quản được mà đến được lâu và ăn là ngon mà nó vẫn là nhiều bột nó không bị mất cái cái cái cái, cái cái vị thơm của cà chua thì phải để nó thật chín cà chua thì không nên ăn xanh đấy là đấy là chắc là nhầm mình ai đấy thấy chưa đấy <laughs> nhá hôm nay mình quay trực tiếp nhá không các bạn anh nghĩ là hay là tại là mình đi mình mình mình mình có ở đâu được nhá hoàn toàn nhá hoàn toàn là cái tập đoàn cà chua của mình và cũng nếu mà bạn nào mà đã ở trong cái hội trồng rau bạn biết rằng mùa này là mùa thứ hai mình trồng sau 3 năm trồng rau trên nóc nhà thì đây là mùa thứ hai và giống này là giống của Thu Nguyên Đấy. các bạn thấy không khi mà mình để ngửa cái tại vì nó hơi tối tại vì dàn nó kín quá nó hơi tối đấy cái quả màu cà chua rất là đẹp nhé không hề có chỉnh sửa một chút nào luôn nhé đấy các bạn nhìn từ trên xuống này những cái lá mà mình hái đi là những cái lá mà nó thật khô thật vàng hoặc nó có hiện tượng của bị bệnh thì mình mới cắt còn nếu không mình có thể cạo nó à, đấy <laughs> hy vọng rằng là tất cả những cái bạn mà đang trồng rau khi sau khi xem dàn cà chua này sẽ trồng được một dàn cà chua sai quả hơn xuất sắc hơn nha Đấy thời điểm này mình vẫn trồng được nha vì cái mùa trước của mình đến tháng tư dương lịch mình vẫn còn thu được cà chua cho nên là các bạn vẫn có thể trồng đấy nha đấy đẹp chưa ạ <laughs> rất rất rất rất chi là đẹp rất rất rất rất chi là thích ạ